Uh, uh. Mm? Mm? Ừ. Ừ. What? You're <laughs> ừ. Hứa chân Thank you. 有哪个好？毛巾、羽毛、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙，大声唱。歌。